chào các bạn nhé sau đây mình à, sẽ nói qua về cái vấn đề à, mọi người căn à, chỉnh để làm sao mà máy có chỉnh được ga có hai hiện tượng chính của cái phần ga ấy mà thứ nhất là có thể là do cái bưởng này nó cong vinh đấy nói mà nó cong vào bên trong rồi, nó, nó ép nó sẽ tác động vào cái này cái này, tay này nó sẽ không lên xuống được thì dẫn đến hiện tượng là mọi người kéo dây ga thì nó sẽ lên được nhưng mà nó không về được đấy đấy là một hiện tượng còn cái thứ hai nữa là cái này đây bên trong này có một cái lưỡi gà đây, cái lưỡi gà này đây khi mọi người kéo lưỡi ga là cái lưỡi gà này nó sẽ chạy sang trái sang phải này đấy khi mọi người thả tay ra là bên trong này nó có cái lò xo này đây Đấy, cái lò xo này Đấy, mọi người nhìn thấy không Đấy, cái lò xo nó sẽ kéo về nên là khi mọi người à, lắp tổng bơm ấy thì trên cái tổng bơm nó có một cái chốt này cái chốt này nó sẽ nằm ở giữa cái nó sẽ nằm ở giữa cái cái, cái, cái à, hai cái chấu kia cái chốt này nó sẽ nằm vào như này Đấy. nó sẽ nằm vào giữa như thế Ừ, khi mọi người lắp vào đây giờ bây giờ mình sẽ lắp ráp cái tổng bơm cho mọi người xem nhé vâng ừ. đi thật à tôi còn đang ờ, sợ là tôi nấu cơm là ông không về sao chưa à đập, đập cái dây cái dây đập vào đấy mọi người gá vào dây kéo trùng ra thì là nó gá vào này. Đấy, mọi người nhìn này này nhá, nhìn cái, cái que bên trong này xem nó có quay đi quay lại được không đấy này mọi người nhìn ở đây điểm này điểm có số 3 này số 3 đúng đúng số 3 này. Đấy, mọi người nhìn nhá em trong khe có lắc đi lắc lại không đấy. đấy đấy là lắc đi lắc lại như này thì mọi người tăng giảm ga được này đấy. còn nếu mà mọi người mà lắp mà cái cái chốt kim này nó làm lệch hẳn sang bên này thì lúc mọi người nổ máy là nó cứ thế là nó nổ nổ nếu mà mọi người không ngắt được máy là nó sẽ nổ đỏ ga luôn à, đỏ đỏ cái ông xả luôn thấy không Đấy, bây giờ mình sẽ siết lại còn một cái nữa Đấy là cái mặt này cái mặt này là khi lắp là mọi người phải có một cái mảnh mảnh mảnh ờ, giấy cái mảnh giấy chuyên dụng của nó ấy, để lắp vào đây để là tránh hiện tượng là nó chảy dầu vâng đây mọi người mất cái này ở ờ, ờ, nếu như trong trường hợp mà mọi người tháo ra sửa chữa thay thế mà bị mất đấy mọi người có thể cắt cái tấm bìa cái vỏ hộp ấy nhưng đừng có bìa cắt tông là được bìa cắt tông là nó có lớp nọ lớp kia đánh, đánh xong nhá nhầm nhầm người ép cái phần mặt giấy này vào mặt ngoài này của nó có giấy bóng đó, ép vào như này Đấy. Mọi đặt vào đây lúc mọi người cắt là mọi người dùng cái tấm tập thép này người ép vào Đấy. xong giờ bắt ốc lại cái này là ốc 10 đừng có bấm điện ở lưng em ấy nhé <laughs> giật cho tung người ấy. đấy xong mà thấy mọi người thấy hay thì hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh của mình à, còn về vấn đề kỹ thuật mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình theo số 0978760984